Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay thì em sẽ lên à, một video chia sẻ cho các bác về cái việc à, một số bác à, nhắn tin cho em hỏi là tại sao các bác ấy mua bộ dàn à, về mà một số bộ dàn đang mua về mà kiểu là mua mỗi chỗ một thứ ấy. ví dụ mua loa ở một nơi mua đẩy một nơi à, bây giờ các bác phối vào tại sao mà lại hát nó lại nặng tiếng không hát lên được thì hôm nay nhà thông minh 17 à, ờ, làm một clip để chia sẻ cho các bác à, cách à, khắc phục và là lý do vì sao tại sao nó nặng các bác nhé thì điều đầu tiên quan trọng nhất của một bộ dàn đó chính là bộ mic không dây các bác nhé à, bộ mic không dây thì thường thường trên thị trường đang có rất nhiều sản phẩm thì à, một số bác mua thì à, mua cứ UGX này hay là bot này rồi một số thương hiệu à, cứ nổi tiếng thì các bác mua à, nhưng mà mua với cái giá trị khoảng tầm à, triệu rưỡi 900 nghìn với lại, lại loại uh, hơn 2 triệu um, thì lại cứ đi mua bot với lại ờ, một số cái thương hiệu như Sua UGX 2021 đó, đó là những sản phẩm hàng giả hàng nhái đang trôi nổi uh, trên thị trường các bác hình dung người ta bán hàng giả ấy, thì người ta sẽ bán những cái thương hiệu mà nổi tiếng chứ không ai người ta làm giả những cái thương hiệu mà uh, không nổi tiếng cả thì uh, đối với dòng UGX thì các bác à, mua những cái bộ UGX mà hàng xịn thì em nghĩ là nó rất là đắt nó phải à, 15 20 triệu đúng không ạ thậm chí đến cả trăm triệu à, nhưng mà các bác mua với loại triệu rưỡi thì chất âm của nó nó cũng không thể nào ok được 2 triệu nhưng mà là nếu các bác sử dụng bộ mic à, tầm 2 triệu 8 3 triệu thì các bác có thể lựa chọn đến những dòng mic chính hãng đến từ thương hiệu TD Otic, DB Otic, CF, Culedi nó rất là nhiều thương hiệu, main là hàng chính hãng là được đó thì cái chất âm của nó hát nó sẽ nhẹ nhàng các bác nhé và cái thứ hai đó là setup à, ờ, đó là canh chỉnh, căn chỉnh đó là căn chỉnh nhiều khi là bộ dàn các bác căn chỉnh chưa chuẩn nếu mà à, cái chất âm nó bị tối tiếng thì các bác có thể để ý là ở trên các dòng băng cơ ấy, thì nó sẽ có là giải chỉnh giải mic thì nó sẽ có là uh, bass này mid này mid và high tức là bát là tiếng trống thì à, và mít là tiếng trung và hai là tiếng chép các bác nhé thì hai là giải cao đó thì các bác có thể là tăng chỉnh cái à, giải trung à, lên giải trung là giải lời lên thì nó sẽ cho cái tiếng hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn và các bác có thể căn chỉnh cái echo lên một chút để cho nó nhẹ nhàng hơn đó là đối với cái dòng vang cơ còn đối với dòng vang số thì các bác sẽ phải à, không gần như là các bác sẽ không tự can thiệp được thì vì sẽ sở sử dụng uh, sẽ bên uh, phân phối mang số sẽ hỗ trợ cho các bác là setup uh, căn chỉnh cho các bác là các cái giải uh, nó phù hợp với đôi loa nhà các bác và một cái điều nữa dẫn đến cái việc là nó bị uh, tối tiếng đó là chính là do đôi loa các bác các bác nhé thì thường hiện tại trên thị trường đang có rất nhiều dòng loa như uh, uh, cái dòng loa các bác uh, thường thường ngày xưa các bác hay sử dụng là dòng loa nằm như là BMB, Boss những cái dòng loa nằm thì cái dòng loa đó sẽ, sẽ thường thường ngày xưa nó sẽ vừa để hát karaoke vừa để nghe nhạc nhưng bây giờ thị trường đời mới người ta sẽ sản xuất ra dòng loa full các bác nhé dòng loa full thì chuyên để hát karaoke bởi vì dòng loa full người ta sử dụng những cái chép kèn họng lớn đó, công suất lớn thì nó sẽ cho tiếng hát bay sọ rõ tiếng và hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn những dòng loa nằm các bác nhé đó nên là các bác khi mà các bác lựa chọn mua hoặc nâng cấp một bộ dàn thì các bác nên lưu ý đến cặp loa con vang và bộ mic các bác nhé đó là ba thiết bị nó sẽ quyết định uh, bộ dàn của bác hát nó sẽ nặng hay nhẹ nó quyết định uh, đến 90 phần trăm thì uh, vang thì trên hiện trường ờ, hiện tại trên thị trường có rất nhiều dòng van như nhà thông minh 17 thì ờ, vẫn ưu tiên là sử dụng van số để làm sao khi mà các bác chỉnh sáng tiếng hát nhẹ thì nó sẽ không bị rhythmic các bác nhé à, uh, yếu điểm của dòng van cơ là thường thường nếu mà mình chỉnh nó nó sáng lên thì nó nó sẽ sáng được tiếng mic lên nhưng mà mình sơ ý mà mình quay mic của loa nó sẽ rất là rít các bác nhé nhiều bác nó đã rít mic rồi các bác lại xử lý lắp thêm nâng tiếng đâm ra nó lại đã bị dở rồi nó lại còn dở hơn nữa đấy tiếng tiếng nhạc nó vừa bị xé và tiếng mic riêng mic càng ngày nó càng tăng đó nên là các bác nên lựa chọn đúng sản phẩm để phối ghép thì các bác chỉ cần ghép một lần nó sẽ ok ngay đó thì các bác có thể lưu ý cho em là một số vấn đề này từ mic này là cái điều quan trọng nhất thì các bác có thể lựa chọn à, sản phẩm mic chính hãng của bất cứ cái thương hiệu nào cũng được và thứ hai là Năm nay là năm 2022 rồi Các bác nên sử dụng uh, vang số để làm sao nó tối ưu được cái việc là chống rú mic và tiếng đã vẫn đảm bảo tiếng mic sáng thì hiện tại trên thị trường đang có rất là nhiều à, dòng vang số thì em sẽ tư vấn cho các bác một số dòng như là dòng S690 của dbl DBLTIC nó là dòng X các bác nhé thì nó cũng rất là ok và dòng thứ và vang số vinyl X5 Vinyl X5 thì bác có thể sử dụng X5 à, hàng à, chính hãng mới hoặc là X5 bãi cũng được và một số dòng X mà bên em đang phân phối ở ờ, TDX20 rồi uh, Z sao rồi à, một số dòng uh, Cross mà bên em đang phân phối thì uh, uh, cũng là dòng X đó thì bác có thể lựa chọn một số vang dòng X ví dụ vang của CF cũng được cũng có dòng X đó rồi BF audio đó thì những cái dòng vang đó thì sẽ cho cái cái mức độ chống ngú tốt này và chất âm hay và mượt mà à, đối với ờ, mic thì các bác có thể dùng mic ờ, của TD, DB, Bayer, CF rồi một số dòng thương hiệu khác à, giá thành nó sẽ hợp lý và chất âm nó sẽ hay các bác đừng mua UGX hay là Sure các bác nhé tất cả hàng đấy thì đa số là hàng nhái thôi các bác nhé các bác mua sẽ tốn tiền và mất tiền và loa thì cũng có rất nhiều thương hiệu trên thị trường hiện nay ví dụ như là TDL tích, DBL tích, QLED, CIF à, à, rồi à, một số thương hiệu khác nữa mà anh em cũng đang phân phối thì là em thấy là cái chất lượng âm thanh của nó khá là ok các bác đừng chạy theo logo cứ phải là B3 cứ phải là JBL hàng bãi ờ, cái đấy nó không à, quyết định đến được cái chất âm các bác cứ lựa chọn hàng chính hãng và loa full chuẩn à, thứ nhất là gỗ nhập khẩu à, chống mối mọt chống cong vênh chống nước đó thép à, chống han dỉ à, và củ bát củ chép thì là côn từ lớn là được là là sẽ đánh ok sử dụng một chép kèn và một bát 30 đó thường thường thì trên thị trường nó đang rất là nhiều dòng loa à, 25 30 40 nhưng mà các bác nên lựa chọn bát 30 bởi vì cái bát 40 ấy, thì nó lại nhiều bát quá mà cái bát 25 thì nó lại ít bát quá thì bác cứ chọn cái bát 30 ấy, thì đánh nó vừa đủ bát vừa để chép nó là một số cái kinh nghiệm để uh, em chia sẻ để các bác uh, giảm thiểu cái việc uh, hát nó bị nặng tiếng đó, hát nó bị nặng tiếng và hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn uh, đó video clip hôm nay thì em muốn chia sẻ đến các bác uh, cách lựa chọn đồ và cách xử lý khi bộ dàn nhà các bác uh, nó bị uh, nặng tiếng và hát nó không lên được đó. Các bác thấy hay thì có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh 17 nhé các bác cần đến những sản phẩm chính hãng thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại nhà thông minh 17 ở dưới đây thì hiện tại nhà thông minh 17 đang là một đại lý ủy quyền cung cấp ba thương hiệu DB Autic, TD Autic, CF ở tại thành phố Thái Bình. Các bác ờ, cần thì có thể alo trực tiếp các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.